thành sô đơn tránh ra đi mà đơn đã trở nên đồi bại Một thành phố đầy tội lỗi Nhưng mà cháu trai lót của con đang sống ở đó Cậu ta còn có một gia đình nữa Tiếng là hét chống lại Sodom thật quá lớn Tội lỗi của nó quá sức nặng nề rồi Ngài sẽ hủy diệt nó sao Cả thành phố này ư Ngài là Đức Chúa Trời công minh Chẳng lẽ Ngài lại tiêu diệt cả người tốt Chung với kẻ ác hay sao Làm ơn đi Xin giúp đỡ chúng tôi Giúp chúng tôi với Xin hãy giúp đỡ Nếu chỉ có 50 người công chúng ở Sodom Chẳng lẽ họ sẽ phải chịu chung số phận với những kẻ tội lỗi hay sao làm ơn giúp chúng tôi với Vậy ta hãy thử nghiệm chúng xem Nếu các thiên sứ của ta tìm thấy 50 người công chính ở Sodom Thì ta sẽ dung thứ cho cả thành phố đó Làm ơn, xin giúp chúng tôi với Bọn chúng chạy lối này Giúp chúng tôi với mà Giả sử nếu ít hơn Nếu là 30, 20 Ngài sẽ chắc chắn không tiêu diệt họ chứ Hãy làm ơn đi bà Ở đó, ở dưới đó Giúp chúng tôi với đi lòng đi lối này Vậy nếu như chỉ tìm được 10 người công chính ở Sudan Ngài lại không cứu họ sao Lót, anh đang làm cái gì vậy Những người này là ai Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta Tôi sẽ làm những gì có thể cho các vị Thậm chí nếu ta chỉ tìm thấy có 10 người Ta vẫn sẽ cứu cả thành phố đó Lối này Bọn chúng có thể đi đâu được chứ Ra đây đi Tụi bay ra đây coi Mẹ ơi Cái gì thế Chúng ở đằng sau cánh cửa Ở đó kìa Mở cửa ra Mở cửa ra Chúng muốn gì vậy Lót Đưa bọn người lạ ra đây Mang chúng ra đây Mang chúng ra đây Họ là khách trong nhà tôi Hãy bỏ qua cho họ đi Giao chúng ra đây Nếu không bọn ta bắt cả nhà mày luôn đấy Bước ra đây đi Giao chúng nó ra đây Ra đây Xin hãy tránh qua một bên Chúng ta phải đi thôi Tao không nhìn thấy gì cả Đi nào vì cớ Abraham Đức Chúa Trời đang cứu lấy các người Cứ tiếp tục bước đi Đúng rồi Đợi đã Bọn chúng kia đi thôi Hãy giữ đức tin Abraham ạ à. Các người an toàn rồi Tất cả mau chạy khỏi đây Thành phố này sắp bị trừng phạt Đi tiếp đi Đi thôi, đi mau Đi tiếp đi Tiếp đi, đi nào Đừng quay nhìn lại thành phố tội lỗi đó Hãy tin tưởng nơi Đức Chúa Trời Đừng quay đầu nhìn lại Ôi, Lót Lót ơi Đi nào Đừng quay lại Không Vợ của Lót bị biến thành tượng muối Vì đã không dâng lời Chúa còn Lót và các con gái ông thì trốn thoát lên núi Không bao giờ còn gặp lại Abraham nữa